chạy chạy hết con đất này chờ đuôi con con lăn đi hả? Tôi ra con chờ đuôi con lăn đi rồi ra. Nắm đuôi con lăn. là nó quốc mùa đích rồi đấy bên bên này nè